Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất động sản tiềm năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị à, một khu dân cư à, tại Bảo Lâm, Lâm Đồng Đó là khu dân cư chợ Lộc Đức Quý anh chị khách hàng và nhà đầu tư đang tìm kiếm đất nền giá rẻ tại Bảo Lộc, Lâm Đồng Thì cái dự án khu dân cư chợ Lộc Đức là một cái cơ hội cho quý anh chị à, có một số vốn ít mà muốn đầu tư tại thành phố Bảo Lộc à, Chỉ cần số vốn ban đầu tầm khoảng 200 triệu Thì quý khách hàng có thể sở hữu à, một à, khu dân cư rất là đặc biệt, à, đầy tiềm năng nhiều đà, nhà đầu tư thì đang tìm hiểu thông tin tại sao là tại thị trường bất động sản à, đang thu hút rất là nhiều dòng vốn à, của rất nhà đầu tư à, trên toàn quốc thì hôm nay Phước Sửu sẽ đi sâu hơn và phân tích rõ hơn cho quý anh chị à, hiểu rõ được cái tiềm năng đầu tư của bất động sản Bảo Lộc và sau đó là mình phân tích rõ hơn về cái tổng quan của khu dân cư chợ Lộc Đức thì à, à, đối với à, cái à, khu dân cư chợ Lộc Đức với cái tên thương mại là à, nghỉ dưỡng là à, Market à, Thâu Lộc Đức Lâm Đồng thì vị trí à, của khu dân cư Lộc Đức là nằm ngay à, ngã năm chợ Lộc Đức cách à, trung tâm thành phố Bảo Lộc chỉ 10 phút đi xe gắn máy thôi các bạn ha quy mô đối với chỗ cái à, khu dân cư Lộc Đức là à, 4,4 hecta à, có khoảng à, hơn 200 nền và diện tích là từ là năm 20 à, 525 530 8 nhân cho 20 10 nhân cho 25 30 rất là nhiều à, diện tích để cho quý vị và quý anh chị ở đây là lựa chọn ha à, tại cái à, à, khu dân cư Lộc Đức thì à, mình chỉ à, thanh toán tầm khoảng à, 50 phần trăm thôi à, tổng à, giá trị sản phẩm còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị à, vay 50% à, ở đây là bởi vì là đã có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng từng nền mua bán sang tên ngay luôn thì à, hôm nay là Phước Sửu sẽ phân tích rõ hơn à, về cái à, vị trí nè à, của khu dân cư Lộc Đức rồi những cái tiềm năng đầu tư thì bây giờ mình nói sơ qua về cái à, tiềm năng đầu tư của khu dân cư Lục Đức thì à, với sự à, phát triển của cơ sở hạ tầng à, ừ, kết nối à, rất là nhiều cái cơ sở hạ tầng phải kết nối với thành phố Bảo Lộc như là cao tốc à, dầu dây nè Tân Phú nè à, đã khởi công và giúp cái à, thông thương à, dễ dàng đến à, tất cả các à, à, quyền của à, à, thành phố à, Bảo Lộc cũng như là Lâm Đồng à, thứ hai là à, Bảo Lộc là một nơi còn rất là hoang sơ nè à, điều kiện thiên nhiên rất là ôn hòa thời gian à, à về nói về thời gian di chuyển đến thành phố Bảo Lộc thì à, rất là thuận tiện nên là, là kết nối à, về du lịch à, nghỉ dưỡng à, thành phố Bảo Lộc còn làm đang đang trong à, đà phát triển mạnh và có thể là sắp tới được đầu tư rất là nhiều cơ sở hạ tầng và lên một cái khu đô thị à, loại 2 à, với một cái à, điều kiện thiên nhiên rất là tuyệt vời à, không khí rất là mát mẻ trồng được rất là loại nhiều à, loại hoa à, loại trái cây à, là và những cái cây nông sản nên đó là à, đối với khu vực à, Bảo Lộc Lâm Đồng là một nơi à, để nghỉ dưỡng nè xây homestay và à, làm những cái căn nhà thứ hai rất là tuyệt vời cơ hội để à, sở hữu à, bất động sản Bảo Lộc trong năm 2021 thì à, theo báo cáo của thị trường à, của bất động sản.com.vn thì à, thành phố Bảo Lộc và nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung là nơi có rất là nhiều nhà đầu tư đang tìm về đây để là à, đầu tư và à, đặc biệt là quý vào quý tư năm 2020 thì à, tỷ lệ đầu tư à, vốn à, của à, nhà đầu tư lên đến 23% à, chiếm đến à, rất là 10 nhiều khoảng hơn 10 phần trăm cái số à, à, lượng à, gọi là đầu tư của cả nước à, đối với à, thành phố Bảo Lộc thì à, à, Phước Sửu sẽ là đi chi tiết về cái vị trí à, của khu dân cư chợ Lộc Đức thì à, vị trí của khu dân cư chợ Lộc Đức là à, tọa lạc tại mặt, mặt tiền đường liên xã kết nối giữa đường à, tỉnh DT 725 với quốc lộ 20 cách quốc lộ 20 rất là gần ha thì à, quốc lộ 20 à, đoạn qua Bảo Lộc Lâm Đồng thì cách à, khu dân cư khoảng 6 km à, khi à, mình ở khu dân cư là ừ, chợ Lộc Đức thì à, mình à, di chuyển đến à, Bảo Lộc Lâm Đồng khoảng là 12 km à, đi à, Thác Đam Ri, Bảo Lộc, Lâm Đồng khoảng 25 km và đến chùa Linh Ứng là một ngôi chùa rất là đặc biệt à, ở tại à, Bảo Long à, khoảng 27 km à, ngoài ra thì à, khu dân cư chợ Lộc Đức rất là gần ủy ban nhân dân xã Lộc Đức nè à, cổng chào à, của xã Lộc Đức trạm y tế Lộc Đức à, trường học các cấp à, rồi à, trường mầm non à, trường à, trung học phổ thông trường à, trung học à, cơ sở và rất là gần cây xăng ha à, nói đến khu dân cư à, chợ Lộc Đức thì rất là nhiều tiềm năng à, ở đây á, thì à, quý anh chị mà sở hữu à, đất nền của khu dân cư chợ Lộc Đức thì à, quý anh chị có thể là xây dựng nhà ngay à, bởi vì là cuộc mọi người đang nhìn hình thực tế đó thì à, Phước Sửu đang quay cái hình thực tế của à, khu dân cư chợ Lộc Đức thì ở đây á, là được quy hoạch rất là bài bản nè à, bao gồm mà công viên nè à, vỉa hè đã trồng cây nè rồi rất là nhiều loại hoa gọi là hoa là thay đổi theo mùa bốn mùa thì có sẽ có bốn à, loại hoa khác nhau làm cho một cái khu dân cư, dân cư trở nên đó là à, rất là đẹp mà gọi là à, kết nối hài hòa với thiên nhiên thì quý anh chị à, muốn đầu tư và sở hữu à, đất nền khu dân cư Lộc Đức thì à, xin hãy à, liên hệ ngay với Phước Sửu theo số hotline 091 089169 đội ngũ công ty bất động sản tiềm năng sẽ là luôn luôn là tư vấn kịp thời và đưa đến cho quý anh chị nhiều cái cơ hội đầu tư mới nhất tại à, quyền mà Bảo Lâm Lâm Đồng và nói chung và nói đến là thành phố Bảo Lộc nói riêng à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều cái dự án sau xin cảm ơn và hẹn gặp lại